chi nước mắt nào rơi rơi cả tâm hồn người tình về đây chi nặng quăng niềm đau chắc chưa khơi lại làm chi nhói vết thương trên nắng tình tôi không chung bằng lòng lụa là mùa hoa nhung gấm đã làm người ta say đắm quên nghĩa quên tình quên thuở cơ ám gió mưa bên ngoài mà lòng muôn ngàn bình yên muốn nén thời gian trôi qua ngàn năm như thế tin không thay đổi gì tin không như bây giờ đồng tiền ngập tràn trắng bước không thể tìm lại ngày xưa lòng người đổi thay theo tháng năm nước mắt mặn mặn môi cứ chảy âm thầm một lần lần lạc nhau đã mang là cả đời tình ta chia cách người có quay về tìm cũng không. tôi trong lúc xa cười sẽ nát tình tôi không chút bằng lòng luôn là phù hoa nhung gấm đã làm người ta say đắm quên nghĩa quên thân quên thuở ơi gió mưa bên ngoài mà lòng muôn ngàn bình yên muốn nén thời gian trôi qua ngàn năm như thế tin không thay đổi gì kia không như bây giờ đồng tiền ngập tràn trắng bướm cỡ sao ăn tình không thể tìm lại ngày xưa lòng người đổi thay theo tháng năm, nước mắt mắt mắt mắt môi cứ chảy âm thầm một lần lần lặp nhau đánh mắt là cả đời tìm ta xa cách người có quay về tìm cũng không về một lần lặng nhau đã mang là cả đời tình ta cha cắt người có quay về tình cũng không về